đâu thể quên dễ dàng là nơi hai chúng ta hẹn thề có những sự thật anh phải buông tay chấp nhận dù cho trái tim anh tôi sẽ chọn đời mình cùng nắm tay đi trong bình yên mà tại sao hôm nay trái tim anh thấy hiu quạnh anh đã khóc khi biến đường rằng tình cảm chúng ta đến lúc dậy ta bên cạnh nhau anh đã cố nhắm mắt gượng cười để người thấy vui khi bên cạnh anh mà thật ra trong anh trái tim đau đớn vô cùng anh không thể nói dối lòng mình rằng ta

ta sẽ chọn đời mình cũng nắm tay đi trong bình yên mà tại sao hôm nay trái tim anh thấy hiu quạnh anh đã không khi biến đường rằng tình cảm chúng ta đến lúc nhàn phai nhưng làm sao để quên phút giây ta bên xa trong anh trái tim đau đớn vô cùng anh không thể nói dối lòng mình rằng ta vẫn yên vui như ngày xưa đành buông tay hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau kiếp sau ta sẽ gặp nhau